Xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Xin kính chúc quý vị có một ngày mới bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị thân mến, bên cạnh sứ mệnh truyền tải những nội dung về văn hóa truyền thống, đạo đức, nhân quả, hướng thiện, chúng tôi mong muốn mang đến thêm cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý về các diễn biến quan trọng trên khắp thế giới đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, giúp quý vị có thêm cái nhìn tổng quát về nhân sinh, thế sự để thực hiện được sứ mệnh to lớn này, chúng tôi lựa chọn dùng tôn chỉ truyền thống, sự thật, lương tri để làm kim chỉ nam. Hy vọng có thể giúp quý vị có được những thông tin bổ ích, quý báu cho bản thân và gia đình. Rất mong sẽ nhận được sự đón nhận và ủng hộ từ quý khán giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video hơn nữa trong tương lai nhé. Còn ngay sau đây, Xin kính mời quý khán thính giả thân mến cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý có trong bản tin tổng hợp trưa nay, ngày 4 tháng 1. Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đang diễn biến thêm phức tạp, dịch bệnh lây lan nhanh chóng với tốc độ phủ rộng khủng khiếp. Chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết hiện khoảng 70% dân số Thượng Hải đã có thể nhiễm COVID-19. Trong khi đó, với nỗ lực che giấu thực trạng thê thảm tại đại lục, Bắc Kinh cho biết các hạn chế liên quan đến COVID-19 mà nhiều quốc gia áp đặt lên hành khách đến từ Trung Quốc là không cần thiết và đe dọa đáp trả. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định chuẩn bị mở cửa biên giới trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở nước này tăng cao kỷ lục, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo cũng đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Trung Quốc cố ý lây nhiễm COVID-19 cho người dân toàn cầu. Số ca cấp cứu tăng đột biến tại các bệnh viện hàng đầu Trùng Khánh, Thượng Hải – chủ yếu là bệnh nhân COVID-19. Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở các thành phố lớn tại Trung Quốc vượt quá 50%. Hàn Quốc yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với du khách từ Hồng Kông và Macau. Chính quyền Trung Quốc ra sức giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của COVID-19 trước cuộc họp với Tổ chức Y tế Thế giới. Sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, mới đây, một bác sĩ cao cấp tại một trong những bệnh viện hàng đầu của Thượng Hải cho biết rằng 70% dân số của siêu đô thị này có thể đã bị nhiễm COVID-19 trong thời điểm số ca nhiễm tăng đột biến ở Trung Quốc. Cụ thể, ông Trấn Ở Trong, Phó Chủ tịch tại Bệnh viện Ruchin và là thành viên của Ban Cố vấn chuyên gia về COVID-19 của Thượng Hải, ước tính rằng phần lớn trong số 25 triệu dân của thành phố có thể đã bị nhiễm bệnh. Ông nói với tờ Dai Changdong Studio, một cơ quan ngôn luận của tờ Nhân dân Nhật Báo như sau – Bây giờ, sự lây lan của dịch bệnh ở Thượng Hải là rất rộng và nó có thể đã chạm tới 70% dân số, gấp 20 đến 30 lần vào tháng 4 và tháng 5. Bác sĩ Trần thêm rằng số lượng bệnh nhân trong khoa cấp cứu tại bệnh viện Ruchin ở Thượng Hải đã tăng gấp đôi, lên mức 1.600 người mỗi ngày. 80% trong số họ liên quan tới COVID-19 với các nhóm dễ bị tổn thương như người già hoặc bị suy giảm miễn dịch chiếm khoảng một nửa bệnh viện đã phải tăng số phòng khám từ 4 lên 8, đồng thời phải kêu gọi thêm nhân viên y tế từ các khoa khác. Ông nói, hơn 100 xe cứu thương đến bệnh viện mỗi ngày, đồng thời cho biết thêm rằng khoảng một nửa số ca nhập viện khẩn cấp là những người trên 65 tuổi dễ bị tổn thương. Trước đó, Thượng Hải đã phải trải qua 2 tháng phong tỏa mệt mỏi kể từ tháng 4, trong đó hơn 600.000 cư dân bị nhiễm bệnh và nhiều người bị đưa đến các trung tâm cách ly hàng loạt. Nhưng giờ đây, biến thể Omicron đang lan tràn trên khắp thành phố và các chuyên gia dự đoán số ca lây nhiễm tại đây sẽ lên đến đỉnh điểm vào đầu năm 2023. Tại các thành phố lớn khác, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Trùng Khánh và Quảng Châu, các quan chức y tế Trung Quốc cho rằng làn sóng dịch đã lên đến đỉnh điểm. Tại tỉnh Chiết Giang, các cơ quan kiểm soát dịch bệnh cho biết hôm thứ Ba rằng đã có một triệu ca nhiễm mới trong những ngày gần đây và tỉnh này đang bước vào giai đoạn cao điểm của COVID-19. Trong tiết lộ với tờ Epoch ấn bản tiếng Trung, các bác sĩ ở Thượng Hải cho biết rằng các bệnh viện hạng 3, tức là các bệnh viện đa khoa, tuyến đầu, khám toàn diện ở cấp thành phố, tỉnh hoặc quốc gia tại đây đang chứng kiến số lượng bệnh nhân tăng vọt tại các khoa cấp cứu. Số bệnh nhân lần này tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp nhiều lần so với khối lượng công việc thông thường của các y bác sĩ. Ở một số bệnh viện, bệnh nhân phải chờ đợi tới 8 giờ để được gặp bác sĩ. Một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Tân Hòa Xã nói với Epoch Times ấn bản tiếng Trung vào ngày 30 tháng 12 rằng bệnh nhân đến cấp cứu rất đông, có khi phải đợi 5-6 tiếng đồng hồ mới được gặp bác sĩ. Một số bệnh nhân thậm chí phải chờ đợi đến 8 giờ Chúng tôi không thể làm gì để rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân vì chúng tôi cũng làm việc thâu đêm suốt sáng. Vị bác sĩ giấu tên cho biết phòng khám sốt của bệnh viện cũng chật kín bệnh nhân. Bên cạnh đó, ở bệnh viện Runchi, ông Chuang Shu, phó giám đốc văn phòng cấp cứu và ngoại trú của bệnh viện Runchi, trực thuộc trường y của Đại học Giao thông Thượng Hải cho biết, phần phía đông và phía nam của bệnh viện tiếp nhận lần lượt là 1.500 và 1.000 bệnh nhân mỗi ngày. Ông Trump nói thêm rằng số lượng xe cứu thương mà bệnh viện tiếp nhận vào ngày 28 tháng 12 là 269, cán mốc cao nhất về số lượng xe cấp cứu trong thành phố, theo nguồn tin của tờ National Business Daily, một ấn phẩm của chính quyền Trung Quốc. Trong một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cũng cho thấy cảnh tượng hàng loạt xe cứu thương đậu bên ngoài khoa cấp cứu của bệnh viện Runtree. Còn tại Trùng Khánh, theo CCTV News của Trung Quốc đưa tin vào ngày 3 tháng 1 rằng Gần đây, số lượng bệnh nhân tại khoa cấp cứu của bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y khoa Trùng Khánh đã tăng đột biến. Đặc biệt là số lượng bệnh nhân tại khoa cấp cứu đã tăng gấp 4 đến 5 lần, hầu hết đều là những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Theo tiết lộ từ một phụ nữ đến từ Trùng Khánh cho biết, sau khi dương tính với virus, cô cảm thấy đủ loại đau đớn, đặc biệt là ở cổ họng, ăn uống đau như nuốt phải lưỡi dao. Điều này khiến cô không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, số người phát sốt nhiều nhưng thuốc hạ sốt không phải nơi nào cũng có thể mua được, giống như Bắc Kinh, Trịnh Châu, Vũ Hán, Thành Đô và các thành phố khác. Trung Khánh cũng đang phải trải qua tình trạng chữa cháy y tế. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia và quan chức y tế, tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 có thể đã vượt quá 50% ở các tỉnh thành lớn tại Trung Quốc, thậm chí có thể lên tới 80% ở Bắc Kinh những con số này đã khắc họa nên một bức tranh ảm đạm hơn nhiều so với những thông tin mà chính quyền Bắc Kinh tiết lộ. Điều này vô hình chung đã khiến ngoại giới mất lòng tin về chính quyền nước này. Cụ thể, ông Trương Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm Dịch bệnh truyền nhiễm quốc gia Trung Quốc, cho biết tình hình dịch bệnh tại đại lục vào ngày 29 tháng 12 tại một diễn đàn trực tuyến như sau. Tỷ lệ lây nhiễm của làn sóng COVID hiện tại đã rất cao, tại nhiều thành phố lớn, tỷ lệ này đã vượt quá 50%. Chuyên gia này ước tính rằng con số trên có thể lên tới 80% trong dịp Tết Nguyên đán, vì hầu hết người dân sẽ đi khắp đất nước để đoàn tụ với gia đình, theo China News Weekly, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin vào ngày 30 tháng 12. Giới chức Trung Quốc đã báo cáo hàng nghìn ca nhiễm COVID-19 hàng ngày và một số ít trường hợp tử vong. Nhưng trên thực tế, sự chuẩn bị của các bệnh viện trở nên rất sơ sài, trong khi trên toàn quốc thì tràn ngập bệnh nhân – Điều này buộc các bác sĩ phải làm việc trong khi bản thân họ bị nhiễm COVID-19. Thuốc hạ sốt và thuốc hò cũng hết hàng. Các nhân viên tăng lễ mô tả những hàng dài thi thể đang được chở hỏa táng. Ông Tăng Quang, cựu trưởng nhóm dịch tễ tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, nói trong một hội thảo trực tuyến vào ngày 29 tháng 12 rằng Chúng tôi không nghĩ rằng làn sóng bùng phát đại dịch sẽ dữ dội đến vậy – Ông Tăng ước tính có tới hơn 80% cư dân Bắc Kinh, tương đương 17,6 triệu người, có thể đã bị nhiễm COVID-19. Ông nói thêm rằng tỷ lệ đó trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Thật khó để biết chính xác số ca nhiễm hay số ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc. Các số liệu thống kê chính thức thường bị làm sai lệch, làm dấy lên nghi ngờ trong công chúng về độ tin cậy của các số liệu này. Trong bối cảnh virus càn quét qua quốc gia 1,4 tỷ dân, tuần trước chế độ này đã tuyên bố sẽ mở cửa lại biên giới vào ngày 8 tháng 1, dỡ bỏ một trong những hạn chế cuối cùng còn sót lại từ chính sách phòng dịch Zero Covid hà khắc. Nhiều các nhà chức trách trên khắp thế giới đã áp đặt các biện pháp hạn chế trên hành khách đến từ Trung Quốc, khi quốc gia này cho phép người dân đi ra nước ngoài trở lại trong lúc các ca nhiễm đang gia tăng. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, các quốc gia sau đã thông báo các hạn chế đối với các hành khách từ Trung Quốc, bao gồm Anh, Ấn Độ, Canada, Đài Loan, Hàn Quốc, Israel, Malaysia, Maroc, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Qatar, Tây Ban Nha, Úc và Italy. Trong đó, vào ngày 3 tháng 1, Cơ quan Y tế của Hàn Quốc cho biết họ sẽ áp dụng chính sách xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách đến từ Hồng Kông và Macau. Theo Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, Bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 1, du khách đến từ Hồng Kông và Macau sẽ được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm COVID âm tính theo phương pháp PCR. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng COVID-19 từ ngày mùng 8 tháng 1. Đây có thể được coi là bước đi cuối cùng của Bắc Kinh trong việc hủy bỏ chính sách Zero COVID-19 mà Trung Quốc áp dụng trong suốt 3 năm qua các thành viên Liên minh châu Âu EU cũng sẽ tổ chức cuộc họp về phản ứng phối hợp và cập nhật tình hình COVID-19 ở Trung Quốc trong ngày mùng 4 tháng 1. Hiện đã có một số quốc gia EU áp dụng quy định xét nghiệm COVID-19 với hành khách tới từ Trung Quốc như Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Ý. Đáp trả lại các hành động bảo vệ người dân của các nhà chức trách kể trên, chính quyền Bắc Kinh cho biết các hạn chế liên quan đến COVID-19 áp đặt lên hành khách đến từ Trung Quốc là không cần thiết và đe dọa đáp trả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày vào ngày 3 tháng 1 năm 2023 rằng chúng tôi kiên quyết phản đối việc sử dụng các biện pháp phòng dịch COVID cho mục đích chính trị và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng để đối phó với các tình huống khác nhau thông qua nguyên tắc có đi, có lại. Bà nói thêm, chúng tôi sẵn sàng đẩy mạnh giao tiếp với phần còn lại của cộng đồng quốc tế và cùng nhau hợp tác để chiến thắng COVID. Trong khi đó, chúng tôi không tin rằng các biện pháp hạn chế nhập cảnh mà một số quốc gia đã áp dụng đối với Trung Quốc là dựa trên cơ sở khoa học. Một số biện pháp này là không cân xứng và đơn giản là không thể chấp nhận được. Hiện tại, Mỹ, Anh, Úc, Canada cùng với nhiều nước khác đã công bố nhiều biện pháp như bắt buộc hành khách từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi khởi hành. Đặc biệt, Maroc đã áp đặt lệnh cấm những người đến từ Trung Quốc bất kể quốc tịch kể từ ngày 3 tháng 1. Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đang bị dao động về việc xét nghiệm COVID-19. Tại một cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 8 năm 2020, Maria Van Kerkhove, một nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm, người phụ trách kỹ thuật đối phó COVID-19 tại WHO, cho biết việc xét nghiệm có thể cần được mở rộng để xác định các cá nhân mà mắc bệnh ở mức độ nhẹ hơn hoặc những người có thể thực sự không có triệu chứng. Cho đến ngày 25 tháng 6 năm 2021, WHO đã sửa đổi hướng dẫn của mình để khuyên không nên xét nghiệm những người không có triệu chứng. Còn quý vị thì nghĩ sao về vấn đề này? Các nước nên có hành động gì để bảo vệ người dân trước nguy cơ lây lan dịch bệnh từ Trung Quốc đại lục? Hoan nghênh quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới để chia sẻ cùng chúng tôi nhé. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, thế giới sẽ đối mặt với hàng triệu ca nhiễm COVID nếu Trung Quốc mở cửa cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo đã cáo buộc chính quyền Trung Quốc cố ý lây nhiễm COVID-19 cho người dân toàn cầu, khi nước này chuẩn bị mở cửa biên giới trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở nước này tăng cao kỷ lục. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 1 tháng 1 với doanh nhân kiêm người dẫn chương trình John Kassimatidis trên đài The Cash Roll Table cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã cảnh báo về sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19, tương tự như khung cảnh hỗn loạn xảy ra ở Ý khi đại dịch lây lan tại nước này. Ông nói, 50% người dân Trung Quốc được phép đi du lịch. Không có lý do gì mà chúng ta lại cho phép người dân Trung Quốc làm điều này một lần nữa. Đó là cho phép những du khách Trung Quốc nhiễm COVID-19 đi khắp nơi thế giới và cố ý lây nhiễm dịch bệnh cho người dân trên toàn cầu. Trong cuộc phỏng vấn vào hôm Chủ nhật, cựu nhà lập pháp Hoa Kỳ Pompeo đã chỉ trích nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời cảnh báo về việc đại dịch COVID-19 tái bùng phát đợt gần đây và Trung Quốc có thể lây nhiễm cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Ông ấy vẫn không chịu trách nhiệm, nhưng chúng ta vẫn nên làm điều gì đó vì 6 triệu người đã tử vong từ mùa xuân năm 2020 cho đến hôm nay, mặc dù ông Tập vẫn đang lặp lại điều đó. Giống như vào mùa xuân năm 2020, ông ấy đã cho phép người dân Trung Quốc đi khắp thế giới, mặc dù ông ấy biết rõ là họ đã nhiễm COVID-19. Ông Tập hiện nay đang lặp lại hành vi xấu xa đó thêm lần nữa, rồi hành vi đó của ông Tập sẽ lại lây nhiễm cho hàng triệu người nữa. Chúng ta không nên cho phép điều đó xảy ra. Kính thưa quý vị, ngày lễ lớn nhất của Trung Quốc, Tết Nguyên đán, bắt đầu vào ngày 22 tháng 1 năm nay. Trong kỳ nghỉ lễ, mạng lưới đường sắt của đất nước dự kiến sẽ vận chuyển 5,5 triệu hành khách – đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết. Trong những ngày gần đây, truyền thông của chế độ Trung Quốc đã tìm cách trấn an công chúng rằng đợt bùng phát COVID-19 đang được kiểm soát và gần đạt tới đỉnh điểm. Tuy nhiên, ngoại giới đã đưa ra dự đoán về một kịch bản đáng báo động trong Tết Nguyên đán đầu tiên sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại. Theo ước tính mới nhất của Airfinity, một công ty phân tích sức khỏe có trụ sở tại London, đến ngày 23 tháng 1, tức mùng 2 Tết, cả Trung Quốc có thể chứng kiến tới 25.000 ca tử vong vì COVID-19 mỗi ngày. Các ca lây nhiễm được dự đoán sẽ đạt đỉnh đầu tiên vào ngày 13 tháng 1 với 3,7 triệu ca mỗi ngày. Hiện tại, virus đang lây nhiễm cho 1,8 triệu người ở Trung Quốc mỗi ngày, với tổng số ca nhiễm COVID-19 là 20,4 triệu kể từ ngày 1 tháng 12. Airfinity cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 29 tháng 12 và được cập nhật với những con số thậm chí còn ảm đạm hơn vào ngày 30 tháng 12. Airfinity cho biết số liệu trên chứng minh rằng Trung Quốc có khả năng chứng kiến 11.000 ca tử vong liên quan tới COVID-19 mỗi ngày. Con số này nhiều hơn gấp đôi so với ước tính của họ vào một tuần trước. Kính thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi thu thập được từ các nguồn tin độc lập đáng tin cậy cho biết, tình hình thực tế diễn ra tại Trung Quốc đại lục khá thê thảm. Những ngày đầu năm mới, thay vì được đoàn viên ấm áp, thì tại nhà tăng lễ Hán Khẩu ở ngoại ô Vũ Hán, dòng người liên tục đưa tiễn và những chiếc xe tang cũng trở nên tấp nập. Nhân viên nhà tăng lễ bận rộn hơn bao giờ hết. Bức tranh ảm đạm trên đã trái ngược lại hoàn toàn với số ca tử vong do truyền thông Trung Quốc công bố. Trung Quốc mới chỉ ghi nhận 11 trường hợp tử vong do COVID-19, Kể từ ngày mùng 7 tháng 12, các phương tiện truyền thông của chế độ đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trước một cuộc họp ngắn dự kiến vào thứ ba với Tổ chức Y tế Thế giới. Có vẻ như đây tiếp tục là một bước đi khuất tất nhằm che giấu dịch bệnh với phần còn lại của thế giới. Là người dân của đất nước ngay sát cạnh Trung Quốc, chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tỉnh táo để có thể nhận định và lựa chọn sáng suốt, bảo vệ cho bản thân và gia đình trong tình hình đặc biệt này. Ngoài ra, Quý vị hãy gửi những lời nhắc nhở tới người thân và bạn bè bằng cách cung cấp cho họ những thông tin đáng giá này. Duyên Vạn Cổ hy vọng rằng quý vị sẽ luôn được bình an và khỏe mạnh mỗi ngày. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình bản tin trưa nay của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và yêu mến chương trình. Nếu có chia sẻ gì về nội dung, xin vui lòng hãy để lại bình luận bên dưới để góp ý cùng chúng tôi